Mấy bạn biết cái này là gì không? Đây Thì xin giới thiệu các bạn Đây chính là một cái hộp đồ chơi nấu ăn các bạn ơi Đồ chơi nấu ăn đó nha Thì cái hộp này á, thì mình đã mua ở trên Sài Gòn à, Lúc mà mình à, lên lên trên Sài Gòn Mình về quê mình thăm ba, thăm ba mẹ mình á Thì mình đã mua được cái hộp này và bởi vậy cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định mình sẽ quay cái hộp này cho bạn xem nha và bọn mình sẽ cùng nhau gọi là chế cái món ăn ở trên hình nữa bạn ơi đây các bạn xem nè ở đây lại đây coi nè đây bạn thấy không đây đây là một cái hình của một cái món ăn hình như là một cái dĩa cơm mấy bạn ơi đó một cái dĩa cơm nhìn rất là dễ thương luôn có cả mì trong đó nè wow ok rồi bây giờ mình cùng với lại mèo simmy sẽ cùng nhau gọi là nấu ăn thử bằng cái ờ, đồ ăn này nha các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm thử thách 24 giờ ăn đồ ăn tí hon các bạn ơi Mặc dù mình biết là video này không được 24 giờ đâu Nhưng mà mình cứ nói là 24 giờ đi cho nó hay đúng không Ok cho nó click bay đó Ok rồi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 Các bạn muốn có tiền để có thể nạp vào game mua skin? Đơn giản thôi, các bạn hãy tải ngay phần mềm báo hay 24 giờ. Đây, đây là một cái phần mềm mà Phong đã sử dụng rồi nha. Thì đây chính là một cái phần mềm mà các bạn có thể lên đây để đọc báo nè và sau đó có thể nhận thưởng tiền nữa nha. Và tiền ở trong cái app này các bạn có thể đổi ra thành thẻ cào điện thoại để các bạn có thể nạp vào game, nạp vào trong điện thoại bất cứ cái gì mà các bạn muốn. Chỉ cần ngồi không đọc báo thôi cũng được tiền nữa. Thế thì còn gì bằng đúng không anh em? Để tải được phần mềm này thì các bạn chỉ cần kéo xuống dưới phần mô tả với lại phần bình luận mình sẽ để ở bên dưới nha Thì các bạn có thể tải được ở trên CH Play và cả trên App Store đó nha các bạn Đây, để Phong dùng thử cho các bạn xem nha Đầu tiên các bạn hãy đăng nhập vào trong phần mềm bằng Facebook đó mấy bạn thấy chưa Vừa mới đăng nhập thôi mà mình đã nhận được xu rồi nè Đó Và cũng có rất là nhiều cách để có thể nhận xu ở trong đây nha Các bạn có thể đọc báo nữa nè Đây bây giờ mình sẽ thử vào đây mình đọc báo khi mà các bạn đọc báo thì ở bên góc bên phải của nó sẽ có một đồng xu và khi các bạn đọc xong bài báo đó thì nó sẽ cho các bạn được một cái phần xu nhất định Và cái phần xu này các bạn có thể tích góp lại để có thể gọi là nhận được thẻ cào điện thoại nha không những vậy, ở trong ứng dụng của chúng ta còn có cái phần gọi là xem video các bạn ơi. Mấy bạn có thể xem video ở trong cái ứng dụng này để có thể nhận được thêm xu nha. Đây chúng ta sẽ xem video và trong cái thời gian chúng ta xem á, chúng ta sẽ được gọi là nhận thêm xu nha các bạn. Còn thêm rất là nhiều cách để có thể nhận thêm xu nữa Đó chính là các bạn cũng có thể chia sẻ cái app này Lên trên Facebook cho bạn bè có thể tải về Thì các bạn cũng sẽ nhận được xu luôn nha Bây giờ mình sẽ chia sẻ nè Đó, chia sẻ về xong thì bây giờ mình đã nhận được xu rồi nè Tiếp theo nữa để có thể nhận xu các bạn cũng có thể xem quảng cáo để nhận được xu nha Các bạn chỉ cần bấm vào trong quảng cáo để xem quảng cáo là các bạn sẽ được xu ngay Đây các bạn xem nè mình có rất là nhiều xu luôn Bây giờ mình sẽ đổi nó ra thành thẻ cào điện thoại nha Ok vậy là xong Bây giờ mình đã có thẻ cào điện thoại để nạp vào game rồi Quá đơn giản luôn đúng không nào các bạn chỉ cần ngồi không đọc báo mà các bạn cũng được tiền nữa Thế thì còn gì bằng đúng không? Bởi vậy cho nên hãy mau mau tải cái app này về ngay nha Mình sẽ để link tải ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận nha Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở cái hộp này ra nha Camera lại gần đây nào Đây các bạn xem đây, cái hộp cơm này của chúng ta nè Thì cái hộp cơm này nó có tên là cơm bento bạn ơi Một cái hộp cơm bento nha Thì bây giờ chúng ta sẽ khui nó ra nha Ok đây các bạn ơi các bạn xem nè Bên trong chúng ta sẽ có một cái uh, gọi là bịch uh, ni lông các bạn ơi Đó ok Bây giờ mình sẽ thử khui nó ra nha này khui ra Ồ. Ồ. Các bạn ơi các bạn xem nè thì ở bên trong đây á, thì chúng ta sẽ có gọi là à, những cái bịch nguyên liệu của nó đây là những cái bịch bột nguyên liệu nha thì đồ ăn trong đây đa phần đều đều là bột hết nha các bạn đó những cái bịch bột nguyên liệu nè Ok, rất là nhiều bịch luôn Wow Trời, nhiều dữ vậy Nhiều thật sự luôn á Và đây chúng ta còn có thêm một cái nĩa để gọi là múc cơm ăn đó, múc mì ăn đó bạn ơi Quá hợp lý luôn, ok Rồi, còn à, cái này chính là cái khay để chúng ta gọi là à, chế tạo cái hình dáng cho đồ ăn của chúng ta Ok, bây giờ mình cùng với lại Simi sẽ bắt đầu à, nấu ăn nha Let's go Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt cái phần này ra nữa bạn ơi Cắt nó ra Rồi, ok mấy bạn biết cái này là cái gì không đây chính là một cái muỗng để chúng ta múc nước các bạn đó dùng để múc nước nha rồi bây giờ mình sẽ gọi là bắt đầu chuẩn bị nè thì đầu tiên thì mình sẽ gọi là cho mình mượn cây thì đầu tiên thì mình à, thì đầu tiên thì mình sẽ làm cái ờ, hình con cấu trúc này nha bạn cái cục cơm hình con cấu trúc nè với lại là cục cơm nấm trên đây nha mình sẽ làm hai cái này nha rồi đầu tiên nè mình sẽ gọi là lấy nước ở đây mình có chuẩn bị ờ, nước rồi nè đây mở ra đây đó đeo găng tay vô cho nó sạch sẽ bạn hiểu không này sắm ta sẽ múc nước ở đây nha múc nước ra nè rồi sau đó đổ vào trong đây đổ trong khay ok rồi mình sẽ bỏ nước vào ra trong đây nha các bạn nha rồi ok sau đó tiếp theo nữa thì mình sẽ lấy à, đến cái phần gọi là phần cơm mấy bạn ơi đây đây chính là bịch cơm nữa bạn đó bịch cơm nè mình sẽ bắt đầu à, gọi là cắt nó ra nha cắt phần bịch cơm ra ok Simi cầm giúp mình coi okay, à, Bây giờ okay. mình đổ bột vào thì Simi sẽ quậy nó lên nha Đó, ok Ok rồi bột thôi các bạn ơi, Ui. Nhiều lắm mấy bạn ơi Rồi Simi quậy quậy quậy lên, quậy lên Đúng rồi, trộn lên, trộn đều lên Camera quay quay sát vào đây nè Wow, thành hạt cơm rồi Đó, bạn thấy không, nó, nó, cái đầu nó nó định nó đóng lại thành cơm luôn đó bạn ơi Đó, đổ nhiều hơn nè Ui, thơm ghê luôn á Wow, Xin thấy thơm không? Ồ, thơm cực kỳ luôn các bạn Mình sẽ bỏ hết ờ, cái đống cơm này vào trong đây luôn Đó, bỏ hết vào ok bạn ơi nó nó nó đã biến thành một cái cục cơm này nè bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha đây lấy nó ra uh, cái cục cơm cha bạn coi nè đây một cái cục cơm mấy bạn ơi đó và đặc biệt ở chỗ nha và đặc biệt nha bạn là cái cục cơm này chúng ta có thể ăn được luôn nha Ăn được luôn nha chứ không phải là không đâu nha Cái này chỉ là bột thực phẩm ăn thôi cho nên là các bạn cứ yên tâm nha Ăn được không không có gây hại sức khỏe đó nha bạn Ok Rồi mình sẽ gọi là lăn cho nó thành hình tròn nè Đó Ok bạn ơi, mình đã lăn cho nó thành một cái viên hình tròn này nè Bây giờ mình sẽ bỏ nó lên trên dĩa trước nha Rồi một tí nữa chúng ta sẽ trang trí nha Mình sẽ bỏ cục cơm của chúng ta lên trên dĩa nè Rồi, ok Cục cơm tiếp theo thì mình sẽ nặng cho nó thành hình tam giác nha các bạn Mình sẽ đè xuống cái này, mình sẽ nặng cho nó thành hình tem tam tam tam giác nha Ok ok bạn ơi mình đã nặng nó nè mặc dù rằng mình không khéo tay lắm nhưng mà mình vẫn nặng cho nó thành hình à, tam tam giác được các bạn ơi đó ok rồi mình sẽ để đến đây trước rồi để tạm thời trên đây nha rồi ok tiếp theo nữa là chúng ta sẽ làm đến cái phần gọi là gì nữa ta ở đây thì mình thấy nó có cái phần gọi là rau nữa bạn ơi với là bạch tuộc nè mình sẽ làm rau với bạch tuộc nha ok rồi rồi ok các bạn ơi tiếp theo chúng ta sẽ làm đến phần đồ ăn nha lại đây nào lại đây camera lại đây nào bây giờ mình sẽ múc ở đây nè mình sẽ múc ở đây một cốc nước mình sẽ đổ vào đây một cốc nước nè đó rồi ok múc thêm một cốc nước nữa mình sẽ đổ trong cái phần gọi là trứng rán cần mỡ bắp cần bơ bạn ơi sau đó ta múc thêm một nước nữa chúng ta sẽ để phần con bạch tuộc đây bạch tuộc đây đổ với con bạch tuộc nè rồi ok xong bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đổ à, những cái bịch bột của nó vào nha đầu tiên sẽ là con bạch tuộc các bạn ơi các bạn coi nè đó hình con bạch tuộc <laughs> ok cắt ra ta -da! rồi mở nó ra nè ok bạn ơi mình sẽ đổ à, cái bịch bột này vào nha đây đổ vào nè ui nhiều phết rồi đổ vào hết rồi ok bạn ơi con bạch tuộc đã hoàn thành xong rồi nè bây giờ chúng ta sẽ đến à, con tiếp theo sẽ là cái gì ta à, bông cải nha rồi chúng ta sẽ xé bịch này ra chúng ta sẽ đổ uh, cái bịch bột bông cải vào trong cái phần này rồi sim sim sim uh, khuấy khuấy giúp mình nha okay ở vào đây nè uh. mấy bạn ơi mấy bạn coi nè uh. nhìn nè cái bịch bột này á cái bột bên trong của nó là màu xanh dương nhưng khi mà đổ ra ngoài đây thì nó lại biến thành màu xanh lá cây hay gì ta wow cần thêm nước á rồi mình đã làm xong cái phần gọi là bông cải rồi nè bây giờ tiếp theo sẽ đến với phần gọi là trứng chiên đó ok phần trứng chiên nha mình sẽ xé nó ra xé ra nè rồi mình sẽ đổ cái bột trứng chiên vào đây các bạn xem nè cái bột này là màu trắng nha nhưng khi mà đổ trong đây thì nó sẽ biến thành màu vàng Ủa bạn nhìn nè thấy không Nó biết thành màu vàng này nè <laughs> Trứng rán cần mỡ bắp cần bơ Đúng rồi trứng rán cần mỡ bắp cần bơ bạn hiểu không Này hay ghê Đúng rồi đây đây bên đây bên đây chưa chưa chọn này để mình chọn giùm cho Rồi ok bạn ơi, bây giờ thì mình đã làm xong con bạch tuộc rồi nè Làm xong à, bông cải nè Và làm xong phần trứng chiên rồi Bây giờ chúng ta sẽ đợi trong vòng 3 phút và trong vòng 3 3 phút đó thì nó sẽ đông cứng lại nha các bạn thì nó sẽ thành gọi là một cái thạch rau câu các bạn ơi và chúng ta sẽ bỏ lên trang trí nha. Ok, chờ hơi nào. 3 phút. One hour later. phần đặc biệt. Rồi ok, bây giờ tiếp theo sẽ đến với phần mì gói nha các bạn. Đây, phần mì gói từ nãy giờ chúng ta đã để im một chỗ. Về chúng ta sẽ làm đến phần mì gói nha. Mình sẽ nặng nó ra như thế này mình à, sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm mì nha đó ok mình sẽ à, quấn cái cục bột của chúng ta lại như thế này sau đó mình sẽ sử dụng một cái kéo đó mình sẽ cắt cái phần này ra rồi ok sau chúng ta sẽ nặng lên trên đây chúng ta sẽ làm thành mì nha nhưng mà khoan chúng ta cần phải trang trí lại một chút xíu cho nó đẹp đã ok mấy bạn hãy nhìn thử cái hộp đi cái hộp nhìn trang trí nhìn đẹp không còn cái này nhìn có đẹp không không hề đẹp chút nào cho nên chúng ta cần phải trang trí lại nha bạn ok trang trí làm sao cho nó giống cái hộp rồi mình sẽ để đây nè bây giờ mình với simmy sẽ trang trí lại cho nó giống à, cái hộp nha à, được rồi ok mình sẽ để hai cục thịt lại gần con gấu nè đó y hệt trong hình luôn bạn coi nè trong hình là hai cục thịt nó nằm kế bên con gấu nha mình sẽ để lại mình nhìn cái bắp cải mất lực quá cái bắp cải nhìn xấu quá các bạn ơi rồi ok tiếp theo nữa là chúng ta sẽ để à, đến cái phần gọi là bắp cải mình sẽ lấy bắp cải mình để cái bên đây bên này ok rồi đến phần à, gọi là trứng đi trứng thì mình sẽ để nó bên đây để làm cho bắp cải đẹp hơn cho bắp cải nhìn thấy ghê quá rồi ok rồi và cuối cùng à, chính là con bạch tuộc mình sẽ lấy bạch tuộc con bạch tuộc là đẹp nhất nè mình sẽ để nó bên đây còn cái bento nó sẽ ở trên đây một chút nè đúng ờ, rồi Đấy. bento thì mình sẽ để ở đây đi mặc dù nó không giống hình được đâu bởi vì cái cái dĩa của mình là cái dĩa khác với cái dĩa của hình cho nên là mình chỉ biết sắp xếp như thế này thôi nha các bạn ok rồi cuối cùng là đến phần mì nha các bạn mình sẽ bóp cái mì ra nha để bạn coi nè mình bóp ra cho bạn coi nè đó thấy không nó chảy ra thành mì nè Ôi, nhìn ghê quá <laughs> rồi ok mình sẽ bóp ra Vâng, các bạn ơi, các bạn có thể thấy dĩa mì chúng ta đã hoàn thành rồi yeah. Dạ. Bây giờ đến phần gọi là rắc tiêu lên Ủa tiêu đâu? Tiêu tưởng tượng Tưởng à, tượng trong đầu thôi, hiểu không? đó. Tưởng tượng thôi, đó, đó rắc tiêu. lên Đó, Tiêu okay, khắp nơi luôn á Rồi, đây các bạn xem nè, đẹp chưa, đẹp chưa, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn Trời ơi đẹp thật sự <laughs> ok thì à, nói chung á là tôi á là con gái tôi muốn nhường ăn cái đống mì trước đó thôi tôi là con trai tôi phải nhường con gái không cho nên là mời sim ăn trước okay. cầm thìa và ăn đi sim ăn cái gì cũng được đúng không đúng rồi ok trong tất cả gọi là món ăn nhật bản thì mình rất thích ăn cơm nắm mình sẽ ăn cơm nắm trước nha các bạn ok, okay rồi mình thích cơm hơn bởi vì cơm nắm nó sẽ gọi dơ là... dơ cho các bạn xem đi nha đó mà đâu nó rất là cute luôn bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha ăn đi cái này là ăn được nha bạn các bạn yên tâm nha cái này ăn được nha ngon ngọt như kẹo luôn ăn thử đi wow ngọt mà như kẹo luôn mình thấy các bạn luôn như kẹo ui rất là ngọt luôn mấy bạn có ăn kẹo dẻo bao bao bao giờ chưa cái này y hệt như kẹo dẻo luôn á thật sự rất là thơm luôn rồi bây giờ đến mời phong ăn rồi ok mấy bạn biết mình thích cái gì không mình thích con bạch tuộc các bạn ơi mình thích con bạch tuộc mình sẽ ăn con bạch tuộc nha ghim xuống nè đó ui nó dính ui Ê, trời trời nó dính cứng ngắc luôn mày ơi mày hả mày trời ơi bắt tôi dạ. bạn ơi ok mày chết mày với tao cho mày ok ăn nè ngon cái mặt cái mặt trầm tư chưa kìa nó không có ngon bằng cơm mấy bạn ơi mình thấy nó kiểu nó cứ nó cứ như thế nào á nó cứ nhạt nhạt mà nó cũng gọi là nó hơi mềm mềm ơi là mềm luôn á nói chung là mình không mình thấy nó không ngon bằng cơm nhưng mà vẫn vẫn ngon nha bạn vẫn ngon nhưng có điều là không ngon bằng cơm thôi ok rồi mời sim tiếp ok bạn bây giờ trong cái đống này thì mình thấy gọi là món thịt bò các bạn nhìn rất là ngon để mình ăn không thử. cái này là thịt gà à thịt gà đúng à, rồi thịt, thịt gà. gà các bạn thấy không rồi trời ơi cái cục thịt gà nhìn hấp dẫn như các bạn giờ cho à, bạn xem đó không? không biết nó ăn giống thịt gà ăn thử nha ngon không ngon không <laughs> cái gì vậy Ờ, tôi không biết sao cái này nó không hề có một cái vị gì luôn các bạn không có một cái vị gì luôn Ủa, này không ăn thử đi Ủa cái gì không, không có một cái vị gì luôn nó không ngọt hả không có gì hết trơn luôn kiểu như ông ăn cho chơi luôn á các bạn okay. trời mình ăn bất ngờ luôn á phong là phong rất thích kfc để phong ăn thử cái này coi giống kfc không nha cái gì vết trơn luôn mình thề với các bạn luôn không có vết trơn luôn đâu nó hơi đâu? chua chua tôi ăn tôi thấy nó hơi chua chua ừ nhưng What? mà nó cũng đúng là nó không có vị gì nhiều nó chỉ có hơi chua chua xíu thôi ok rồi không sao ok bây giờ chúng ta sẽ thử đến cái phần gọi là mì đó bạn mì đây các bạn coi nè đây sao quay đây đó thôi nè tôi nhượng mang cái mì gói <laughs> <laughs> ok ai nói được bọn mình là bạn bè cho nên chúng ta phải chia đôi ra hiểu không mình sẽ chia đôi ra bạn coi nè chia đôi ra ok rồi mình sẽ ăn cục nhỏ <laughs> Ủa gì vậy á <laughs> no no mình sẽ ăn cục này à. Uhm. cái mì này á bạn mình ăn mình cảm giác nó ngọt ơi là ngọt luôn nó ngọt cực kỳ ngọt luôn nha và nó có cái mùi giống như là cam vậy các bạn hình như cái này nó có vị nó bị cam nha ok xin ăn thử đi nó bị cam chắc không sao bạn ơi ok trời cái tụi nó tùng lông luôn các bạn ơi nhìn nè trời đất ơi ngon nó... quá nè coi nè ừ. sao ừ, cái này là vị kẹo cam á ơi thật sự rồi. Không? ok ờ, ok nè ông sự đi bây giờ chúng ta sẽ gọi là ăn combo nha bạn sự lại đây sự lại đây đây bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chia đôi con con cấu trúc ra nha để cho nó nhanh hơn mình sẽ chia đôi cấu trúc ra ok chuẩn bị nha rồi yeah. Dạ. Thôi tội nghiệp em cấu trúc quá trời, em trời ơi, thật sự chạy banh luôn kìa trời đất ơi trời cái gì vậy trời ơi bé ơi chặt đứt đầu nó ra ok rồi tiếp theo nữa mình sẽ gọi là chia đến cái phần gọi là rau nha các bạn đây đây là phần rau nè mình sẽ chia đôi ra Ừ. đây không phải rau đây là salam rồi <laughs> cục gì hết phải rau rồi ok cái cục mì này bỏ bỏ bỏ ra bên đi ok rồi chia đôi nè tiếp theo nữa chính là cục trứng cục trứng là cái cục đẹp nhất nữa bạn ơi mình sẽ chia đôi luôn nha chia đôi ra <laughs> rồi. ok bây giờ mình sẽ lấy cơm nè đó mình trộn với trứng nè đó trộn lên trộn lên sao bày nhầy vậy sao nó bay ngay vậy ok trộn trứng nè rồi trộn với rau nè trộn với rau ok rồi cơm trộn trứng trộn rau rất là ngon thử nha ui thơm thơm nha thơm nha ok thế nào ừ ê ê ê cái camera làm gì đó trả đây đây làm gì đó thèm lắm hả hả ok thôi chừa lại cho camera một nửa đi hợp lý camera thèm mẹ ơi camera thèm mày rồi đây rồi rồi xem ăn đi rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn rồi bây giờ mình thì mình thích ăn cầm hơn chứ không ăn kia rồi bây giờ mình sẽ chia cái này ngon lắm nha bạn ăn ăn chung vậy ngon ghê luôn á mình sẽ chia ra nữa cho camera ăn ăn chứ không đúng rồi không thôi để rồi, camera không, không được ăn này, này nó này như kiểu sushi các bạn ơi sau đấy mình sẽ chia được một cái miếng trứng này mình quét lên rồi đó cho như miếng sushi đó các bạn ơi ok ăn thử nha sao ngon không ngon thật nó ngon. ngon các bạn kiểu như nó kết hợp hài hòa nhiều cái lại với nhau á nó ngon thật á đúng rồi rồi ok bây giờ còn đóng này bạn xem nè bạn coi nè bây giờ còn đóng này mình sẽ trộn vô trộn vô trộn chung với mì cái kiểu nữa đúng không camera nó, nó, nó hành hạ vậy đó camera hồi nãy dám dám dám dám gọi là lấy trộm cục cơm của mình cho nên là mình sẽ bắt camera ăn đống này ôi ơi camera hả miệng ra hả miệng ra camera gật đầu hay không gật đầu lắc đầu lên sao ăn đi ngon lắm thử thử đi thử đi rồi đấy ok tại sao tại sao gật đầu em ngon ngon ngon hả ok ok thì hôm nay mình đã cùng với Simi bọn mình đã cùng nhau gọi là làm cái món gọi là cơm à, đồ chơi các bạn ơi cơm đồ chơi tí hon đúng rồi cơm bento đồ chơi tí hon rất là vui luôn các bạn ơi chơi cái trò rất là vui luôn nha ok nói chung á cái này chỉ là đồ chơi thôi cho nên là các bạn nên nhớ nè là các bạn chỉ nên gọi là lâu lâu chơi một lần thôi nha chứ cái này các bạn không nên ăn nhiều bởi vì cái này gọi là ăn nhiều quá là không tốt cho cho sức khỏe nha các bạn các bạn chỉ nên ăn ít thôi lâu lâu làm chơi vui vui thôi nha ok rồi thì uh,